trong hương đôi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 ai à, bằng ngươi à, thầy à, dạy khắp trời người ơi xa lành chúng bốn loài ơi quý ai còn một niềm dứt sạch à, nghiệp ba kiếp xứng dương à, à, cùng tán than người ức kiếp mà không cùng Phật là chúng sinh tính thường rộng lặng đạo cảm mà thông không thể nghĩ bàn lưỡi bảo hào quang sáng ơi. trước giới quá hiền vì lai thập mà phương chư phật na tôn na pháp ma hiền thánh tăng thường chủ tam bảo phật đại bi quán thế âm bồ chiết phục cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới điều giác ngộ thứ năm ngu si phải sinh giác ngộ thứ diệt được vô lượng tội thăng tiến đến bồ đề mau thành điều chính giác dứt ham đường sinh tử thường an trú tịch nhớ lạc tâm a định nhà lễ ơi a đề a nhất a đầu đà tôn a già đại a ca diệp a tâm ma định nhà lễ ơi a à, a à nhất na trí à tuệ tôn a giá xá lời a phật chỉ tâm ma định nhà lễ a đề a nhất na thần na thông con na giáo mục na kiều a chi a tâm a đình a lễ a đề a nhất a đa văn a tôn a già a na chi a tâm a định a lễ a đề a nhất a trì a giới tôn a giả yêu a ba chi tâm ma định a lễ a để a nhất na giải không tôn giả tu a bồ đề chỉ tâm ma định a lễ ơi a để a nhất a thuyết a pháp a tôn giả phú lâu chi tâm ma định nhà lễ a đề a nhất na luận na nghị tôn na giá ca chi chi a tâm ma định nhà lễ a đề a nhất na thiên na nhàn tôn na giả đình a à, lễ a đề a nhất a à, mật a à, hành tôn a giả la hồ la chỉ tâm ma đình a lễ tổ xưa xúc ma lâm ma đại đô đàng chỉ tâm ma định nhà lễ tổ sư pháp loan, chỉ tâm ma để nhà lễ tổ sư huyền quang chi a tâm ma đình a lễ a à, tổ sư a tuệ bích a phổ giác chỉ a tâm ma để nhà lễ a tất na cá chư a vì tôn na giả tổ sư kim đại sen ngự tòa đại ung tư phú thích ca đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay sắp thành liên hoa cung kính hướng về điều ngự dâng lời sang nguyện thiết tha đệ tử phước duyên thiếu kém sống trong thất niệm lâu dài không được sớm gặp chính pháp bao nhiêu phiền lũy đã gây bao nhiêu lỡ lầm vùng dài vô binh sẽ lầm tháng này vườn tâm gieo hạt giống sâu tham sân từ ai giấy đầy sát đạo dâm vọng gây nên từ xưa đến nay những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu não phiền nghiệp chứa nguyện xin sám hối từ đây để tự thấy mình nóng nổi con đường chính chân chứa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hận sầu có lúc tâm tư buồn chán mang đầy dặm vặt lo âu vì không hiểu đường kẻ khác cho nên hơn dần oan kiều lý luận xong rồi tránh móc mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau chia cánh hố kia càng rộng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nỗi kết dài lâu nay con hướng về tam bảo ăn năn khẩn thiết cúi đầu để tự biết trong tâm thương bao nhiêu hạt tôn lấp vùi hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui nhưng vì chưa biết tươi tỏ hạt lành không mong tốt tươi cứ để khổ đau tràn lấm làm cho đen quen lối bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm tư bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai quanh quẩn trong vòng buồn dần xem thường bao vận trong tay giày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sau khổ biệt mài giờ đây trầm sông bão điền con nguyện giảm ngôi đổi thay Để tử tâm thanh quy ngưỡng hướng về chư phật mười phương cùng với các vị bồ tát thanh văn duyên giá thánh hiền chi thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỡ chiến miên xin lấy cam lô tình thủy tưới lên dập tắt não phiền xin lấy con thuyền chính pháp đưa con vừa nẻo oan khiên xin nguyện sống đời tình thương học theo đạo lý chân truyền thương tâm đủ cười hơi thở sống đời chính niềm tin chuyên đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nghiêm bầu vượt tâm ương mà rộng tốt vun trong hiểu biết thương yêu xin nguyện học phép quan chiếu tập nhìn tâm hiểu thật sâu thay được từ tinh ca pháp thoát khỏi sinh từ trần lao nguyện học nói lời ai ngữ thương yêu chăm sóng sớm chiều đêm buồn vui tới mọi nẻo giúp người với nỗi sầu đau đền đã công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn dày sâu tin thành tâm hương một nén ngài sen con nguyện hối đầu nguyện đứng từ bi che chở trên con đường đạo nhiễm màu nguyện xin chuyên cần tu tập vuông tròn đạo quả về sau nam mô cầu xã hội bồ tát nam mô cầu sám hối chư phật nam mô cầu sám hối phật đệ tử chúng con tuy thuần tu tập mười nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát một là kính lễ chư phật hai là xưng tán như lai ba là rộng tu cung dường bốn là sám hội nghiệp chướng năm là tùy công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 hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trần vong đông bào từ nàng sớm nương tựa về nơi chinh pháp tu hành mà được giải thoát khắp ma huyền phước ban tất cả đức độ quần sinh Phật pháp thịnh hưng tam độ rất na sạch nhà nam mô Phật na bổn na sư thích ca mâu Công phu công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về ơi Phật ơi nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thấu đau lớn ơi phát tâm vô xuống sinh người thâm mà nhập mà kinh ta người trí tuệ như